được như Sơn going back. lahat ng Rồi lại Gai vô Mata, Nyatu Simon sih. Simon. <laughs> Sunny. Parang kami na ituta ko, may highway dyan, kami na ituta. Lola. Lola. Yeah, Lola. Ah. Ako ha. Nasa ikara. Ah. chuyến chưa 这。